chắc để quay à quay gì ừ, em gấp cho kiện ra đây là hai ba cái điện thoại rồi để cái máy mua cái máy quay gì nữa nó ăn một năm muộn rồi à. ta nói mày bây giờ cái gì chả thôi cái chén nó ấy đi cái chén nó nứt rồi nè đây cái này là ngoài nước chị để ngoài youtube là youtube đó lên gặp gì không có mua trà mua đồ kẹp nó nữa trời không tối là đi vô nghe địa tao quay chú lên đây nè phải quay ngay tôi là Ia Văn Hùng Lâm Khủng Trời giỡn dạ. hoài Ngồi, ngồi, ngồi cái lên dính lửa sơn Ừ Trời Sao mình, anh mày cũng vậy rồi Mình giờ mình chấp mình mà mình ăn chín ở sạch mà đâu phải là ăn chín ở sống đâu cũng cái uh, lên rồi đừng cúng cho nó ăn mùng năm muộn uh, các bạn ờ năm tám đi lẩu hải sản thằng đó nó giá cái gì kìa lá cũng đã muộn đọc chú đang đọc chú chỗ này cánh tay đây tìm đất ở bình dương này chỗ là đưa cho nó rồi được rồi rồi ông nó ừ đó Dớ ông ừ hả? Ừ. Nghe luôn. Chứ đúng trời trời mà nó. Dốt lên chú. Nói chú có hay. Ông nói nghe ừ ừ hay nghe luôn. Ông nói ừ. Uống với hai mấy đứa con. Lộn. Lộn. Ừ. <laughs> Mấy đứa con lộn. Gì chị? Rồi ờ, cảm ơn. Trời ơi trời. Hết sức cái lẩu nè Vâng không? Cái lẩu là nguyên sống làm ăn mà. Lẩu hải sáng à. Ủa, vậy không làm muối hả? Muối gì? Với nước mắm mà làm muối gì chị? ba ăn tôm cái gì ăn mấy cái cua kìa vậy hả ừ ăn cái gì không chưa chưa cái gì cũng được tại nó có gia vị trong đó là uống khỏi chấm ý là mình cúng là đúng không được thôi mấy ông không chứ nó mình thuốc ông hả làm cái này rồi nè thấy không cũng hơ rồi <laughs> lấy cái mùi dạ. không nổi dạ à, quá đã ờ đã quá anh em ơi hãy nâng ly cùng nhau nha đừng quay qua tôi thì đó bà nậu nội livestream không biết được cắt ơi có nước đá chị út cho em